chịu thua chưa em không thua anh hỏi là một lần nữa em chịu thua chưa em không thua em em không thể thua anh bằng mọi cách hôm nay em phải đánh thắng anh em phải được đi biển cùng anh nào trần tâm anh Ê, khoan nè anh nói cho em biết nha anh đã nhiều lần nhắc nhở em là con gái muốn tỏ sức mạnh như con trai hả không có tốt đâu em nên về học nuôi tầm dệt giải hoặc là học nấu nướng chăm trẻ con để sau này còn làm dâu làm vợ người ta nữa chứ biết chưa anh cũng cho rằng đàn bà con gái là không thể đi biển phải không đúng vậy đi biển chẳng lợi gì mà còn phải để cho đàn ông người ta lo lắng nữa Xí. đó là đối với những cô gái á, yếu điệu thục nữ dáng vẻ thì thước tha như cành trời ơi đó cành liễu cành mai rồi anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi mới biết cẩn thận chứ lỡ mà có bị gì sao mà sống nổi hè em là chuyên gia đánh lén phục kích anh được sao được <laughs> lần này anh sẽ cho em tâm phục khẩu phục mời được không đánh nữa ủa sao kỳ vậy Em không đánh với anh nữa đâu Sao nãy hăng lắm mà Em không đánh nữa Em không ngờ cha em á lại dạy cho anh tiền kỹ này Vậy á mà chẳng chịu dạy cho em <laughs> Nào mà Phạm làm thầy dạy võ Không ai dạy hết sở học của mình cho học trò Luôn giữ lại một thế tuyệt chiêu để phòng khi học trò trở mặt Nè Nhưng mà lại với anh thì lại khác Khác sao <laughs> Thầy đã dạy hết sở học của mình cho anh chứ sao Đủ biết là thầy thương và tin tưởng anh như thế nào Biết chưa <laughs> Em không biết nhưng mà nhất định hôm nay em phải đi biển với anh à, trời ơi <laughs> ờ. nam bằng Sao? mọi cách anh sẽ không để cho em đi biển biết chưa cứng đầu Ôi da, em nhất định phải đi biển <laughs> nam anh biết đó là em giỏi giỏi như con trai em bơi giỏi như rái gì đó nam dạ, nghe nói nè nhưng mà em không có được đi biển đâu như con trai muốn em nha phải đi biển như con trai em mà đi biển nha đảm bảo không bao giờ thua kém đàn ông các anh đâu như con trai chứ không phải là con trai âm nam nam nè nghe em nói nè em là con gái thì khi xuất giá theo chồng cũng trở về với công việc tòng phu thôi nhưng còn anh đó thì lại khác bao lâu biến khơi khách đi quê nhà tung lưới cao ngang trời lưới đầy thuyền xưa cho anh niềm tin vững bước quay về là vấn yêu để có nơi thuyền anh về đầu thử thách với vàng nguy thêm nồng mãi không bờ Ngoài sáng này ờ, nó vậy nó nó ngủ Mỗi ngày anh gì Kìa Nam Nhưng mà niềm vui ấy sẽ vui hơn rất sáng nhiều lần đâu? Khi mà thuyền anh vào bờ trên này phải không? Ừ. có nhưng gì gì hết á Em có biết là nguy hiểm lắm không? Nghe lời anh Em nhất định là không được đi biển à, Anh Tâm Gì nữa vậy? Em hỏi anh lần nữa Anh có cho em đi biển không? À. Trời ơi Nam ơi Nếu mà anh đồng ý Chưa chắc gì những ngư dân khác họ đã đồng ý Em không cần biết ai hết á Em có thuyền Em sẽ tự tuyển bạn biển Là những người con gái như em nè Để coi Nam à nghe nói nè Để coi có thu kém gì đàn ông đó mà thôi Em đi đâu vậy Nam Phòng tài nguyên kiểm tra nha thôi thôi được rồi đến chỗ này ba ngày ba đêm cũng bất phân thắng bại từ xưa đến nay là vậy ba anh em chúng mình gặp nhau là đánh đánh rồi thì không ai thắng mà chẳng có ai có cơ hội để thua <laughs> đúng vậy ba anh em chúng ta từ xưa là vậy <laughs> chúng ta đã kết tình huynh đệ với nhau có phước cùng hưởng có quả cùng chia <laughs> nhưng mà chỉ có một mình công tử nguyễn quân là người luôn có điều kiện giúp đỡ cho tôi và lê khôi đã là huynh đệ để khách sáo gì? Hôm nay tôi tìm hai người để báo một tin vui Tin, vui. vui Hai người đã được chọn vào thế lính Hoàng Sa Hả? Có thật không? Là thật Và hai người sẽ nhận nhiệm vụ ra biển ngay bây giờ Như vậy thì tốt quá rồi à, Nguyễn Quân Xin cảm ơn công tử rất nhiều Cảm ơn vậy công tử sao? À, Đệ mất Cảm ơn Đại Huynh <laughs> Lê Khôi Như vậy là mơ ước bao lâu nay của chúng ta đã trở thành hiện thực Đúng vậy Bây giờ chúng tôi đi liền được rồi hả Đại Huynh Phải Đi đi Trần Tâm sao vậy à, à, công Nguyễn Quân à anh có thể tạm quản là một thời gian nữa đi được không à, sao vậy Trần Tâm không phải để muốn đi đệ không muốn thể hiện tài năng đánh giặc của mình để bảo vệ tổ quốc à đệ Trần Tâm Trần Tâm nè sợ không nói lời từ biệt với thị Nam phải không đâu nè đây là cơ hội đây là danh dự cho những chàng trai đảo ngát chúng ta có phụng sự cho tổ quốc đó trời ơi ừ, anh khôi em muốn tạm quản là một thời gian nữa đi đó là để cho huynh đó huynh còn có bao nhiêu ngày nữa đâu là đến đám cưới của huynh và chị hương rồi à. anh thôi anh định quỷ hôn lễ sao chặt tao mà anh em chúng mình nhờ nguyễn quân mà được gia nhập vào hải đội hoàng sa đây là vinh dự lớn lao anh không thể vì tình riêng mà rồi anh định giải thích cho chị hương như thế nào khó khăn lắm hai người mới đến được với nhau khó khăn lắm hai người mới chọn được ngày cưới mà anh thôi. trần tam à anh liệt thôi trần tam nói đúng đó hay là chuyện gia nhập hải đội hoàng sa chúng ta tạm gác lại đợi khi nào hai người tổ chức đám cưới xong rồi tính à, đúng anh khôi ạ à. không được à. gia nhập vào hải đội hoàng sa rất khó nếu bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội gia nhập nữa hương yêu tôi hương sẽ hiểu và thông cảm cho tôi hai người đừng lo cho tôi anh khôi nhưng mà không nhưng gì gì hết nguyễn quân cứ quyết định như vậy nhé thôi được rồi cứ quyết định như vậy đi sau chuyến đi này khi hai người trở về tôi sẽ đề bạt với cha tôi hai người sẽ được tuyển vào đội thủy binh tinh nhuệ nhất của triều đình <laughs> anh em chúng tôi xin ta tạ nguyễn quân lễ khôi lễ khôi ơi tôi may mắn sinh ra trong gia đình quyền thế mọi chuyện với tôi đều quá dễ từ việc học hành đến việc làm quan tôi dễ ai hơn à may mắn là chúng tôi có bạn công tử con nhà trong tổng thế ra một tiếng thốt gà đáng giá ngàn vàng khi công tử mở lời tôi đoán chắc sẽ thành công tôi cần hai người tạo thế liên hoàn hai người giúp tôi vững chắc ở sau lưng chúng tôi được tuyển chọn mấy người chỉ có huynh và trần tăng sao chỉ có hai người Đúng vậy Tại sao chỉ có hai người À Vì hai người văn võ xong còn Lê Khôi Sa là đội trưởng Còn Trần Tam là đội phó Bây giờ tôi phải trở lại quyền đường Giúp quan chi huyện cho việc chu đáo thiển hại đầu và xa Xin tạm biệt Cất tiện cái công tử Mời trẻ tuổi Dùng biển ngoài với chúng ta quá quen thuộc Nhưng không hiểu tại sao đi lần này Em lại có nhiều cảm xúc lạ Trần Tam à bởi vì chúng ta đi lần này không phải là đi đánh lưới như những lúc bình thường mà chúng ta đi lần này là gì nhiệm vụ thiêng liêng nghĩa là ngoài việc đánh bắt thủy hải sản trên về nhà chúa chúng ta còn tuần tra trên biển giữ gìn biên cương lãnh hải của chúa đàn trong dạ anh đang rất vui rất tự hào vì nhiệm vụ sắp tới à, chị hương chị hương chị à, à, chị nghe hết rồi hả chị hương phải hương à đó là ước muốn của anh đó là mở đầu cho con đường sự nghiệp của anh đó em à, thôi <laughs> à, hai người cứ tự nhiên nói chuyện em đi tìm nam nam giọng giọng em đang sẵn tiện cái em cho nam hay cái chuyện mà em viết thôi chuẩn bị um... hương à hương à, em có vẻ không vui lê khôi nguyễn quân có đáng tin cậy hay không hình như em không có thiện cảm với anh ấy chúng ta đều là bạn với nhau tánh ý như thế nào em không hiểu hay sao hương à đã là người trai của đạo rế anh muốn góp một chút công sức của mình để bảo vệ tổ quốc bảo vệ quê hương đường khởi nghiệp đầu tiên hay là con đường vô định sẽ đưa anh đi xa xa mãi Hương à con ăn hãy hiểu cho hãy chờ anh nghe tìm được hương quay về em sẽ nhớ hòn giọng cô quá đợi đời tình chồng chỉ còn vài hôm nữa thôi chúng ta sẽ nên chồng nên vợ son sắc một lời thề cứ tóc trắng định lần này là anh có lỗi với em nhưng anh quyết lòng ra đi vì nhiệm vụ liên vì mình của đào nghe mong em hãy hiểu cho anh mà chờ đợi rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi hết toàn Lê Khôi, em yêu anh, em chấp nhận và ủng hộ quyết định của anh Nhưng lòng em cứ bất an vì sợ anh đi vào con đường nguy hiểm xin anh hãy nghĩ suy cho thật kỹ đừng quá tin người mà rước quả vào thân à tụi anh đã kết tình huynh đệ thề sống chết có nhau lê khôi ừ, em hãy vững tin chờ anh trở lại chúng ta sẽ làm đám cưới thật lớn thật linh đình nghe em được em sẽ chờ anh chỉ ở giữa mà không chịu đổ vào bờ Bảo của trời không sao mà lường trước được con người phải biết hộ của thiên nhiên à, anh em cẩn thận anh em chuẩn bị gài thiền đi tại sao lại gài thiền khi có lệnh của tôi đúng vậy không có lệnh nào bằng sự đe dọa của thằng chết anh em gài thiền đi ơi em dừng lại hoàng vũ đúng anh khôi họ là những tay đi biển lão luyện tại sao lại hèn nhát đến như vậy trời ơi quyền bị dở nó là càng ra tiên nó bị đốt sáu Chúng nó toan tính từ trước đi hại nên chúng ta Tại sao có chuyện lạ lùng như vậy Lòng người sao lường trước được Bây giờ anh em mình phải tự liệu lấy thân thôi Đi Đi, đi.